Gia đình con tổng cộng 12 người mắc Covid-19 gần 2 tháng rồi. Đến nay, chúng con hoàn toàn khỏe mạnh cả. Ước mong có dịp về Việt Nam, chúng con sẽ đứng lên làm chứng cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Hallelujah! Ở dưới chúng tôi thấy là có nhiều bạn đang tạ ơn Chúa, nhiều bạn giơ tay. Còn Maria Nguyễn Thị Lan Anh, 44 tuổi, ngày 26 tháng 5 2021 con bị ra nước ối từ 6 giờ sáng cho đến 8 giờ tối vẫn không sanh được. Bác sĩ nói con bị sốt và sông tim của em bé lên cao. Tôi chẳng biết là cô ấy viết về em bé, tôi chẳng biết cái từ chuyên môn của mấy bà sinh con là cái gì. Sông gì tim mà, à, à sông tim của em bé lên cao. Con lo lắng gọi điện xin cha cầu nguyện. Được cha nhận lời con mừng quá. Thế là chờ đến sáng ngày hôm sau là ngày 27 tháng 5 2021, bác sĩ mổ lấy em bé ra. Em bé của lòng thương xót Chúa tên là Faustina được bình an. Con tạ ơn Chúa. Con không về để làm chứng được vì con ở rất xa Việt Nam, mãi bên nửa vòng trái đất. Nửa vòng trái đất là ở đâu? Hoa Kỳ à? Hallelujah! thưa anh chị em có nhiều người à, chưa có con thì cái hấn để sinh à, sinh con khi họ mang thai rồi họ tạ ơn vì con đã có thai rồi những đứa con th có thai mà nó gặp vấn đề họ lại xin cầu nguyện thai của con có vấn đề rồi khi mà đi sinh như bà mẹ này nằm mãi không sinh được lo lắng lại vẫn còn đủ sức mà nhắn tin cũng hay bà đầu thế mà lo lắng thế mà vẫn còn đủ sức nhắn tin rồi sinh được đứa con bình an vẫn không quên hallelujah tạ ơn chúa có lời chuyển cầu của Đức Mẹ, bố con đã trải qua cơn phẫu thuật xuất huyết não thành công. Tạ ơn Chúa. Hiện giờ nhân viên tập vật lý trị liệu nói bố con đang hồi phục tốt, đang tập nâng hông, tự tập tay, tự chống chân lên tập. Bố con đang tập nói. Tuy còn khó nhưng bố con đang rất cố gắng luyện tập. Quả là phép lạ. Nếu không nhờ ơn Chúa thì bố con không được như vậy vì có nhiều hoàn cảnh phẫu thuật giống bố con nhưng nằm liệt nhiều năm, sống đời thực vật, ăn phải đặt ống. Qua biến cố xảy ra với gia đình con, gia đình con vô vàn cảm tạ hồng ân Chúa đã ban ơn cho bố con và gia đình con. Nhờ sự việc này, gia đình chúng con yêu thương, chăm sóc và trân trọng nhau nhiều hơn. Con cảm ơn cha và các anh chị không ngại khó khăn thực hiện công tác bác ái Gico Ninguém